Các em và các bạn thân mến, chúng ta đã học ờ, về cơ sở dữ liệu, thiết kế cơ sở dữ liệu và chúng ta đã làm một ứng dụng về quản lý điểm. Đó là một ứng dụng mà làm ờ, cái nền tảng cho các em sau này để các em có thể làm được những cái website khác bằng ờ, framework Cordina cũng như là Laravel. Thế thì Hôm nay thầy sẽ giới thiệu với các em là cách chúng ta bắt đầu khởi tạo một cái công việc như thế này. Thì để làm được cái việc đó thì đầu tiên là chúng ta sẽ ờ, vào framework để chúng ta tải cái bản mới nhất về. Đấy. Chúng ta sẽ học cách nhé. Cái công việc này nó chúng ta theo đuổi nếu mà nó có những cái vấn đề gì về không hiểu thì các em có thể hỏi thầy và nếu như chúng ta theo đuổi nó thì chúng ta sẽ trở thành một người giỏi à, trong việc à, thiết kế các phần mềm chúng ta ghi cho thầy là vào một cái uh, trang của nó là code Đấy. chúng ta vào framework nhá chúng ta lấy đây là một mã nguồn mở mở nhưng mà nó không phải là mở để chúng ta phá nó mở mà để chúng ta thì chúng ta có thể lập trình theo cái mẫu của của framework thế ở đây chúng ta vào chọn cho thầy phần download à, chúng ta download cái bản này về à, bản này là bản mới nhất chúng ta cứ chọn bản mới nhất chúng ta download về thế có các bản 3 và bản 2 thì cú pháp của nó sẽ khác hơn thì chúng ta cố gắng là chúng ta làm theo bản mới nhất nó hiện đại hơn nó cung cấp cho chúng ta nhiều dịch vụ hơn và nó tường minh dễ dàng phát triển thì đầu việc đầu tiên là chúng ta sẽ download cái bản này về bây giờ đã xong rồi bây giờ chúng ta view thì chúng ta lấy cái nó chúng ta lấy cái bản đây đây nó ở đây quốc 4.0.3 chúng ta copy vào web server của chúng ta là chúng ta đưa vào gem rồi chúng ta đưa vào htdoc đúng không rồi chúng ta sẽ tạo một cái size là bán hàng bán hàng đây có rồi thì bây giờ để xóa cái cũ này đi để xóa nó đi Đó. rồi rồi chúng ta tạo cho thầy một cái size mới tạo một size mới và ta copy vào chúng ta ghi là shopping shopping nha vì thế ngắn gọn thế thôi Tôi thái chậm một tí Đôi khi ta chọn số Rồi chúng ta vào mở shopping Rồi mở shopping rồi nhá Thầy làm rất chậm để các em theo dõi Đấy, chúng ta paste cái framework này vào cũng như lần trước chúng ta giải nén framework này ra là nén ra rồi chúng ta vào bên trong chúng ta lấy tất cả ra đây chọn cần Ctrl A đã copy đưa sang shopping Đấy. và ta paste ta xóa đi hai cái này ta cho ta copy rồi ta xóa hai cái bỏ đi. ta paste vào đây nó bảo có cái cũ lỗi rồi bây giờ ta vào đây rồi thầy nói là Trung Quốc 1.2 này 1.3 copy rồi vào đây thầy lấy lại nhá đó vào shopping rồi ta đưa vào shopping em sẽ lập trình như vậy cái công việc của chúng ta shopping rồi và chúng ta paste ra rồi ra nét tôi đã vào đây ờ, đưa ra ngoài cần chôn A copy hết hay cắt đưa ra ngoài shopping nhá rồi ta paste vào để nó thư mục gốc của chúng ta là shopping thôi thầy xóa đi hai cái này đi xóa cái này đi cái này là cái có sẵn có trước đúng không cái này các em cứ để được lúc nào hỏng thì chúng ta dùng đấy bây giờ chúng ta mở cái ờ, cái này ra chúng ta mở cái này ra thì thầy mở, ờ, tạm cái mới để vào trong uh, shopping xem refresh lại cho nó hiện ra rồi ok shopping đây nó vào thư mục này là không rộng đúng không nghĩa là đã có rồi ta copy vào đấy rồi Đó. Đà Lạt cái các bạn thông cảm là trên nhà trên nó đang sửa nhà nó nó khoan đục các thứ nó hơi ẩm vâng. rồi à, các em bạn thấy của chúng ta nhá bản mới này nhất này có con config có controller ờ, có view vân vân giống như cái bản trước nó cũng gần gần giống tương tự như vậy thế thì chúng ta vào con config chúng ta chọn app cho thầy này nha chúng ta không động vào nhé đó, đó là những cái từ khóa liên quan đến đây bây giờ các em thay đổi cho thầy là localhost rồi chúng ta ghi là shopping rồi chúng ta thêm một cái nữa là public Đấy, rồi bây giờ chúng ta sẽ thử chạy xem shopping này đã lên chưa chạy anh nhá đây là trang của nó rồi nó cung cấp cho chúng ta để chúng ta có thể bây giờ chúng ta chạy cái này ra Đó, ờ, chạy cái gem này ra xem cho nó chạy đi chúng ta có thể sâu sâu lên start start lát chúng ta tạo cơ sở dữ liệu sau bây giờ chúng ta thử gõ nhá local hot shopping rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy luôn cái này làm cái ờ, menu thôi các bạn có thể lấy luôn nó rồi bây giờ chúng ta vào đây chúng ta chọn cho thầy cái view gồm gạo phẩm đúng không ra màn hình chào chúng ta thay đường link cho nó Đấy, cái phần trên là phần ờ, cái phần những cái con số này này rồi header vân vân này nó chính là cái style để cho trang trí cái trang đó ta trang trí chiều sau này chúng ta có thể thay đổi chúng ta có thể thay đổi tùy ý. nhà trên kinh quá nhỉ nhà trên nó cứ ẩm ẩm ẩm ẩm rồi bây giờ chúng ta sẽ xem phần đây gọi là bán hàng nhá trang chủ các em ghi cho thầy tùy các em để hộp được Đấy, chúng ta ghi ờ, vào cho thầy Rồi, chúng ta tận dụng luôn nó làm cái trang ờ, quản lý bán hàng luôn là trang chính xong rồi cái nội dung dưới chúng ta có thể làm cái gì đấy tùy chúng ta ta có thể xóa đi vân vân đấy cái này nó để hiện ra cái version của cái Cortina thôi đó bây giờ chúng ta xem ở trên uh, cái này nha đến đây là mã PHP là version để hiện ra cái version của nó là cái phiên bản của nó đấy trang chủ sản phẩm đăng ký đúng không thì bây giờ trang chủ rồi nó ra hiện ra cái phần ờ, các sản phẩm chúng ta vào đây chúng ta chọn được các sản phẩm khác nhau đấy trang này là trang rộng đúng không rồi bây giờ chúng ta tiếp tục làm công việc là tạo database chúng ta tạo database cho thầy các em vào bên trong database rồi các em thay cho thầy username là thầy vẫn ghi là như thế cái này ờ, các em đã có người dùng rồi thì cứ như thế thôi các em chỉ cần thay là shopping các em chỉ cần thay shopping thôi thay vào đây nhá rồi bây giờ chúng ta sẽ mở nav kép ra để chúng ta tạo shopping cái đất nó tạo này thì chúng ta ờ, đơn giản chúng ta làm ờ, theo phần ghi của nó nặng rồi ờ, bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái shopping nào bây giờ chúng ta chọn vào đây chúng ta chọn cho thầy là new database chúng ta ghi là shop ping Đấy, tra xét giống như lần trước chúng ta làm Đấy, utf 8 ờ, ok chúng ta chọn tiếp cho thầy TS8 Gen Rồi bây giờ trong shopping thì uh, chúng ta chưa có cái bảng gì Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái query Tạo bảng bằng uh, bằng cách là chúng ta tạo nhá Tạo bằng cách là chúng ta sẽ đưa ra bằng câu các câu lệnh truy vấn thì thầy sẽ nói như sau này ta phải trước hết là một là tạo bảng product Đó, bảng product ở đây là dùng để làm gì các em ghi cho thầy dùng để lưu các thông tin về sản phẩm dùng để lưu các thông tin nhá trên cái bảng này table để lưu vào trong những sản phẩm như là gì chúng ta như là mở ngoặt ra như là uh, tên sản phẩm Đấy. rồi gồm có uh, cân nặng Đấy. rồi ờ, giá Đấy tả đây là mô tả trường có các cột như thế nhé vân vân vân vân đây là bảng ờ, product đây là bảng thầy thầy nói là cái bảng này là bảng product nhá bảng tiếp theo là bảng các thuộc tính đặt nha feature cái này là dùng để dùng để lưu thông tin của sản phẩm Đấy. bảng tiếp theo là bảng giỏ hàng đây chúng ta ghi là bảng giỏ hàng bảng giỏ hàng làm gì Đấy, chúng ta ghi cho thầy dùng để lưu thông tin lưu thông tin của các sản phẩm được lựa chọn được lựa chọn nhé bảng này như như vậy rồi chúng ta tiếp theo là gồm có bảng ở đây là bảng bảng dò hàng thì à, chúng ta ghi là table vào đây đó bảng này nhá rồi tiếp theo là bảng customer customer đây bảng này table thì bảng này dùng để làm gì dùng để lưu thông tin khách hàng đã đăng ký đã đăng ký mua hàng đấy bảng này là như vậy nhé các em nhé rồi một bảng nữa là bảng order table bảng này dùng để làm gì bảng này dùng để lưu số lượng số lượng hàng hóa hàng hóa rồi thông tin ship thông tin shipping nhá chúng ta nhớ là bảng để order để lưu số lượng hàng hóa thông tin shipping để cho ở ờ, cái nơi mà khách hàng ở cần chuyển đến Đấy. rồi bảng nữa là bảng order chi tiết order ờ, chi tiết bảng này là dùng để lưu thông tin lưu thông tin chúng ta học ờ, thầy nói rõ từng cái này như vậy lưu thông tin lưu thông tin về sản phẩm một cách chi tiết khi mua đấy bởi gì bởi order đấy lưu thông tin chi tiết ờ. rồi tiếp theo là bảng payment bảng payment đi theo là chúng ta gồm dùng để gì lưu thông tin về cả cái thẻ thẻ trả đúng không lưu thông tin thẻ trả và thông tin về uh, chế độ lưu thông tin về chế độ trả của bất kỳ của bất kỳ một đơn hàng Đấy. công việc của chúng ta làm các bảng này nhá các em cố gắng là làm làm đến được các các bảng này cho thầy Đấy. đây thầy viết ra như này thôi thì bây giờ chúng ta sẽ đi đi làm từng cái một đúng không các em làm từng bảng một nhá rồi bây giờ chúng ta xóa này đi Đấy, chúng ta sẽ viết truy vấn đầu tiên đấy các bạn nào ấy thì chụp cái ảnh lại chụp ảnh lại dừng lại để xem thì bây giờ thầy xóa đi để chúng ta viết bảng đầu tiên chúng ta ờ, tạo một cái shopping rồi thì bây giờ chúng ta chỉ cần tạo trong này thôi create table hôm nay chúng ta học uh, cái đầu tiên cái này thì chúng ta sẽ làm uh, đầu tiên là bảng gì của các em nhỉ bảng sản phẩm đúng không product đó thì chúng ta mở ngoặc ra cho thầy gồm có là item item code item code là mã mã hàng nhá vacha và trà chúng ta để là 30 Đấy, mã hàng not null Đó. chúng ta để 30 not null được chưa các em rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy là mã hàng mã hàng là như vậy rồi bây giờ chúng ta tiếp tục cho thầy là phẩy ở đây nhé rồi bây giờ chúng ta tiếp tục là item name vacha một trăm năm mươi đây là chiều dài của tên sản phẩm nó luôn đó chiều dài tên sản phẩm nhá rồi chúng ta tiếp tục là chi nhánh Đấy. cái này chúng ta ghi ba trang tức là nơi ờ, cái nơi sản xuất ấy Đấy, 50 chúng ta ghi nốt luôn mà các em muốn ghi dài thì các em cho hẳn 200 đi lại cho nó dài tiếp theo là cân nặng weight Ôi, cái này của thầy đã hơi chậm quá không sao chúng ta cứ làm dần tạo xong cái thì chúng ta nhẹ nhàng nữa lập trình thôi đợi chúng ta cho weight của chúng ta là vacha ba mươi đi các em not null rồi dimension là chiều rộng chiều dài chúng ta ghi chỗ thầy là dimension vacha 50 not null đó rồi đi ghi dimension 50 not null nhé rồi chúng ta ghi tiếp cho thầy là mô tả description description và trang mô tả về sản phẩm các em cho 200 nó luôn rồi cái gì nữa nhỉ à, mục hạng mục kết ờ, kết category tức là loại phân loại đấy tức là có thể là loại tivi hay loại tủ lạnh cái này dùng để mô tả như vậy và trang chúng ta cho năm cho 100 not null Đấy. rồi chúng ta cho giá price chúng ta cho thầy chữ là mã nhị phân chúng ta cho thầy là decimal để ghi cái số thực có số là 7 và hai số nhỏ phần cứ để như này đi bảy số hoặc là chúng ta sẽ có thể cho 10 tức là 10 phần nguyên và hai phần thập phân cuối cùng là chúng ta ghi hình ảnh là hình ảnh của sản phẩm image image nhé và trà đây là image name tên của hình ảnh chúng ta ghi là va chạm cái này chú ý nó thầy sẽ dạy các em là post được hình ảnh này là va chạm các em cho 80 đó và cuối cùng là chúng ta đóng cái này lại ta chạy cái này cho thầy nhá chạy cái này cho thầy chạy cái bảng này cho thầy trước đúng không ta chạy đó. chậm thế bây giờ chúng ta chạy chúng ta sẽ tạo ra một cái bảng này ờ, chúng ta phép chúng ta sẽ được một cái bảng lỗi ở đâu nhỉ à lỗi decimal bên này không có chữ l rồi ờ, ok bao giờ hiện chữ ok được đúng không rồi ờ, chúng ta có bảng sản phẩm đây rồi xong bây giờ chúng ta lại vào quy chúng ta tạo ra một cái mới nữa chúng ta tạo một cái mới là bảng sản phẩm rồi bây giờ bảng chi tiết chúng ta ghi là create chúng ta ghi cho thầy là uh, product feature chúng ta tạo cho thầy một cái bảng này à, chúng ta xuống đây các em ghi cho thầy là item code cái này là với là cái key khóa trên đấy đây là khóa khóa ngoại va cha nhưng mà chúng ta không áp dụng cái phần kia nó chạy lâu va cha 20 cái em dùng cái uh, segment để chúng ta làm nó null đó rồi chúng ta cũng có thể áp dụng cái kia cũng được bây giờ nhưng mà để làm đơn giản hóa đi hai năm năm cho hết cỡ thì bây giờ nhiều thuộc tính thì thôi thầy chúng ta chưa biết thuộc tính gì của sản phẩm thì chúng ta cứ để dự phòng ta copy nó ra thuộc tính 2 này thuộc tính 3 này thuộc tính 4 này thuộc tính 5 này ta thay số vào đây 2 3 4 5 cuối cùng chúng ta đóng cái này lại đây chúng ta ghi tên là bảng chi tiết sản phẩm Đấy, chúng ta chạy cho thầy ok xong hai bảng đúng không Đấy, chúng ta xong hai bảng Đấy. rồi bây giờ chúng ta lại gì ta lại tạo ra một cái bảng mới nữa là bàn shopping rồi chúng ta ghi cho thầy cần chôn S ghi tên bảng là bảng cát như thế nha để cho nó đỡ bị quên Mwaza Cash là giỏ hàng ở giỏ hàng này thì gồm có các em có là các session các session và trang đều là các item item nó như là một cái đơn vị thôi item code đó ba cha các em cho 20 cho thầy not luôn nha rồi uh, tiếp theo một vùng nữa là gas quantity còn đây là nói về số lượng thì các em cho thầy là số là số nguyên nhỏ smiley nó luôn đấy là số lượng hàng gas uh, item tiếp theo con áo con à, nó là số item tên của số item của cái giỏ hàng thì chúng ta ghi cho thầy là ba cha một trăm các em biết là khi mà chúng ta làm cái này thì người ta chỉ cần đặt hàng người ta cho vào cái giỏ hàng của họ thôi và cuối cùng thì họ sẽ check hóa đơn và cái cửa hàng nó sẽ ship ship hàng đến cho người ta với cái hóa đơn mà người ta in sẵn ở trên này Đó. rồi tiếp theo là tổng số tiền của cái giỏ hàng em cho thầy 10 và 2 đơn vị tiền đúng không rồi đây là giá nha chúng ta chạy ok xong dạ. Đấy, xong là có các sản phẩm thế này bây giờ chúng ta lại vào new query chúng ta chọn new bây giờ chúng ta làm bảng custom hình QD để ta nhớ rồi bây giờ chúng ta sẽ làm một cái bảng cắt tầm mới như sau customer mở ngoặc ra xuống thứ nhất là email email address đấy ba trang chúng ta là mở 60 đi not luôn tiếp theo là password password vacha đây em cho 70 Đó. rồi tên đầy đủ tên đầy đủ nha tên đầy đủ khách hàng tôi không cần first name last last name như lần trước đâu và chào cho tên đầy đủ 100 Đó. rồi tiếp theo của chúng ta là địa chỉ dòng địa chỉ 1 address Đó, chúng ta cho ba cha cho thầy các bạn chú ý cho thầy dài với nhá 255 rồi tiếp theo chúng ta ghi địa chỉ 2 address address 2 cái này cho cái một đi và trả dòng địa chỉ 2 địa chỉ của khách hàng đấy 255 rồi bây giờ chúng ta cho tiếp tục là thành phố city Vata thành phố hay tỉnh huyện thì cái đấy chúng ta đều làm như nhau chúng ta cho thầy là 100 đấy xong đến chúng ta ghi là state là cái uh, giống như là tỉnh huyện thì đó chúng ta gọi là tỉnh state thì chúng ta cho thầy là va cha 100 rồi chúng ta ghi là tên đất nước chẳng hạn như là chúng ta có thể ship cho nước khác country cha chúng ta có thể cho đến uh, 70 uh, country rồi cell phone là số phone Đấy, chúng ta có thể là cell phone nâu no là số phone chúng ta cho va cha ở đây các em cho thầy 50 à, hoặc là cho ngắn hơn được 10 năm 20 được và chúng ta cho primary key email chúng ta dùng email làm key luôn nhé address mỗi người một email khác nhau đấy và chúng ta đóng này lại cho thầy rồi bây giờ chúng ta kiểm tra xem trước khi chạy ok rồi ok rồi ok rồi ok ad một không chỗ nào à table rồi đây ok xong đó đây đó customer rồi bây giờ chúng ta chỉ còn order và payment thôi đúng không nào bây giờ chúng ta xong cái này rồi thì chúng ta lại vào new query chúng ta chọn new ghi nó vào thì gọi là order được một bảng hai bảng ba bảng bốn bảng bây giờ chúng ta lại tạo bảng orgi có lên cho thầy là bảng đặt hàng bảng đặt hàng nhá bảng đặt hàng ở đây thì chúng ta chú ý cho thầy tên là số hiệu của hàng hóa thì chúng ta là order order no là số hàng hóa in chúng ta cho 8 này là số nguyên nó null auto in khi mình update tính năng này email address Đó, địa chỉ của cái người nhận và trà người mua đấy cho tiếp theo tên của khách hàng customer name và trang chúng ta cho là 100 customer name rồi shipping shipping ở đây là shipping address dòng 1 dòng shipping 1 thì chúng ta ghi thông tin về địa chỉ shipping 50 nữa shipping nhá ở đây thì các em ghi cho thầy là địa chỉ rồi The copy này nha. rồi bây giờ chúng ta tiếp tục làm cho ờ, thêm ba bốn cột nữa tức là những cột này rất quan trọng chúng ta phải cột là shipping uh, city tức là thành phố mà chuyển chuyển cái hàng đến và trang à, 50 chúng ta cho 50 hết đi rồi shipping và trả lời shipping state và trả 50 shipping country trà 50 rồi chúng ta tiếp tục là shipping zip code mã bưu điện chính order cái cuối cùng thì không cần là chúng ta kiểm tra xem có chỗ nào bây giờ chúng ta lại tiếp tục một cái menu mới bảng về order chi tiết và bảng trả order chi tiết Đấy, các em nhìn thấy ở đây có rất nhiều cơ sở dữ liệu nhưng mà nó nằm ở trên một cái server nó không nó phân biệt à, shopping thì đi với phần mềm shopping quản lý điểm nó đi sẵn phần mềm quản lý điểm nói chung là mỗi một loại là nó sẽ khác nhau rồi bây giờ chúng ta ghi cái này là order chi tiết rồi chúng đi cho thầy order cái số lượng máy hơi chậm chúng ta phải có một cái phần mềm lợ à, có một cái máy tính tốt để chúng ta làm nên mai các em ờ, xin bố mẹ các em một cái máy tính computer loại uh, speed tốc độ cao bộ nhớ lớn để chúng ta có thể làm được đúng không rồi bây giờ tiếp theo là chúng ta đến giá ta cho vào đây là 10 phẩy 2 Đấy. thế là chúng ta đóng cái cửa này lại chúng ta kiểm tra xem có vấn đề nào không Đấy. bây giờ cho thầy chạy nhé ok xong rồi Đấy, chúng ta phải làm nốt hai bảng nữa rồi nhớ nhá giá price là giá này quantity quantity là số lượng này item name là là cái sản phẩm này item code là mã sản phẩm này order now là mã đặt hàng này đấy thế bây giờ chúng ta làm một cái nữa là làm cái um, hóa đơn thôi Đấy, chúng ta sẽ chọn một cái uh, mới Để chọn new rồi ghi là cái này là hóa đơn thanh toán rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái bảng hóa đơn payment đợi mình đi theo nhé Ở gồm có order no là mã đặt hàng kiểu số nguyên nhỏ order date ngày đặt hàng uh, số lượng trả amount decimal chúng ta ghi cho thầy người tiếp theo là chúng ta cắt thẳng bằng lên tên khách hàng va vacha 100 payment payment kiểu trả theo thẻ tín dụng hay trả theo trực tiếp trà chúng ta để cho thầy 30 à, rồi thôi mình time bây giờ name on tức là số cả uh, cái card visit đấy à, cái cả uh, thẻ tín dụng đấy thể à, ngày hết của cái hóa đơn expire rồi bây giờ chúng ta kiểm tra xem nhá xong rồi thế là chúng ta đã phải làm từng này cái bảng gồm có này bảng giao hàng bản khách hàng bản order bản order chi tiết bản hóa đơn thanh toán bản bảng thuộc tính chi tiết của sản phẩm và bảng sản phẩm Đấy, chúng ta đã làm xong cái này vì bài này nó quá dài cho nên là thầy dừng tại đây à, lát nữa thầy dạy tiếp chúng ta một à, tiếp tục để các bước công việc tiếp theo ok nhá cả lớp ok rồi bây giờ chúng thầy à,